cái năm này bạn đi ad nhá không à cùi vãi trưởng đêm đầu là thấy uh... à, sao không sao không sao mà đóng quả đền được sao mà game đầu thấy thế hơi toan thấy nó hơi toan Chào anh em, chào anh em, hiện tại đang sáu mươi chín game anh em nha Game này game bảy mươi Game này game bảy mươi ơ, Ui, không ai được hai buồn kìa khó giết thế nhỉ rồi hình như có người hình như có người à, nó tổng điểm là chịu anh em đặt đây cho mình cái xe cái like của anh em rất nhiều đẩy lên cho nó sát trụ cho nó khó farm

tướng chứ mấy ông Ý Dạ Ăn ít nhiều thôi Mấy ông tay dài, mấy ông phải từ từ thôi Làm lên lá rồi, chết Thôi về, về, về, về Về đóng quả bị dạ, Như là mới nghỉ Tết xong nhỉ kìa anh em ơi giết hết ý thông báo anh em ờ, like like share giúp mình với cảm ơn mọi người nhiều love love you love you anh em ai bởi thế mới cố gắng livestream nhiều để mà kiếm cái ghế cho anh em chứ đó livestream nhiều anh em thấy không bình thường người ta làm ngày 4 tiếng thôi là xong ngày xong rồi đi làm việc khác mình đợt này mình ngày stream 13 tiếng 4 tiếng thì mình nghĩ cho anh em ơ đi vào lấy lấy lấy cái này lấy cái này ui ông é phun máu mà sao chết trước nhỉ đúng rồi này rồi có hít bắn sao mà mình chạy ok ok ok ok đánh Ờ, Đéo, đéo biết nói gì hết luôn anh em ạ Là thế là nó ăn, thế là nó ăn luôn này Ôi giời ơi, support Support của ai chứ đâu phải support của tôi đâu Support này support của ai chứ ly gọi là 20 mét về cái dội luôn nó nhường nhường nhường tập cái này nhường này này này này này Đó. Một sải à bị dính đam một cái trụng kìa không là không là giết thằng kia luôn à không sao không sao không sao thế là hết cho cuộc đời anh em rảnh tay đừng giúp mình cái like cái xe nhá cảm ơn mọi người con số 3 nguy hiểm lắm anh à số 3 á à. <laughs> à, là ý là thầy giáo ba à không có nguy hiểm đâu em em tôi Manpai, Manpai, ơ oh. man, man, man, Manpai, Manpai, Manpai chui cái công anh pha này tăng cơm để chạy nha em em đang biết nè ซื้อยาซื้อยาcái, cái, cái cái dàn tăng cơ bên bên mình yếu thế nhỉ đó ờ. phải game Valorant đó xa vắn nữa à? ờ, thì e, em lên ờ, em search ờ, Valorant là em cứ tải như bình thường các game khác thôi nhưng nhưng mà vấn đề là không phải ở tải vấn đề là phải có nick chứ tải thì bình thường tải thì ai tải được nhưng mà nick cái nick cao khó lắm như là account uh, Valorant đấy là phải phải phải phải phải phải phải sao nhỉ quên này quên rồi nhưng quên này phải có ác hàng phải có ác hàng mới tải được đợt này là nó ra ở server hàng trước ra bản chính thức ở server hàng anh em nhé Ây giờ Tí ra làm sao anh nữa Em bấm phím A nhá A trái phải A trái phải đấy không anh vừa đánh vừa di chuyển không Nhưng mà anh chết rồi Cái dạng tăng cơ tim anh là gặp đối phương là chạy hết Chạy hết Để cho thằng AD một mình như thằng ức cơ <laughs> Ui vãi trưởng Cái dạng tăng cơ này là chết người ta rồi để để để xem ờ, tối ờ, tối nếu mà rảnh là bắn ờ, bắn phát test cho anh em xem chơi nhá. rồi anh em đừng có hỏi đi lay hỏi đi lay để mà đi xăng tôi khổ quá khổ quá cứ hỏi đi lay để đi xăng đi xăng làm gì đâu để anh đánh xong đi anh cho anh đánh xong lúc 140 game đi thích xăng gì xăng ok chưa thích xăng gì cho xăng luôn thoải mái luôn hit and run là anh em bấm phím ma nha phím ma dùng trái dùng phải A à, trái phải A à, trái phải liên tục không anh không để tự động đặt anh không để tự động đặt thằng Hải nha thằng Hải nha cảm giác thằng Hải nha Hải ơi đa số người ta dùng để hit and run thay cho thao tác chuột à ăn à không à, nếu mà bấm phím để mà thao tác thì nó sẽ mượt hơn nó sẽ mượt hơn nó không bị uh, không bị rối nè hit and run nè mình vừa bắn mình vừa di chuyển nó cho nó dễ nó dễ gọi là cò cưa khó chết hơn nó sẽ khó chết hơn là, là mình lia chuột tới tướng đối phương rất là lâu Bốc. vô lý đáng ra cái đam đấy nó phải hủy cho ta hủy Thôi đáng ra mình phá phớt trụ xong thì cái đám đấy nó phải hủy nhỉ Sao lại chết nhỉ Vô lý Game đầu tiên thì là vô lý quá đi Win này, win này, win này À tiếng à, tiếng à, tiếng à